anh đứng trên sóng truyền hình anh không muốn nói dối cái gì hết anh muốn cái người trong người anh có gì anh khai ra hết như vậy à, hồi nãy giờ anh cũng đã nói rồi anh rất là ấn tượng về em với lại cô đây luôn với lại khoảng cách địa lý thì cũng rất là có lợi dạ. anh hy vọng là không thể là mười mấy phút này mà mình yêu nhau hay này kia được nhưng dạ. có thể là cứ cứ, cứ à, trao đổi thêm à, ít ra nếu không phải là tình yêu thì có thể là bạn bè hoặc anh em trai gì đó anh rất muốn anh không anh cảm thấy tiếc nếu mà chúng ta bỗng lỡ cái duyên này anh cảm thấy tiếc nếu mà chúng ta bỗng lỡ cái duyên này a few moments later một hai ba hết thời gian <laughs> yeah. <laughs> ok còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai hả màn mời bạn nữ mời bạn nam món gì đây à cho bắt tay rồi, ngồi đi em Rồi, mời bạn nữ giới thiệu Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh Em tên là Kim Liên Hiện nay thì em 27 tuổi và em đang là sinh viên năm cuối Ngoài ra thì ở nhà em cũng có ờ, mở một cái quán trà sữa nhỏ nhỏ để kinh doanh Dạ em ở Củ Chi Rồi hôm nay đem này lên đây làm chi đây? Dạ đặc sản bánh tráng là em tự làm hết Ồ, mời à, bạn trai giới thiệu à, Em xin chào anh à, Quyền Linh, em chào chị Cát Tường à, Xin chào à, em gái bên kia dạ, à, Em chào tên là Lê Hải Quân, em ờ, năm nay 28 tuổi Em đang làm ờ, trưởng phòng kinh doanh cho công ty bất động sản ờ, Hoa Sen ở dưới Bình Dương Hiện tại thì em cũng đang ở Bình Dương nhưng mà cũng chạy ngược chạy xuôi Sài Gòn suốt Tại vì có chi nhánh Sài Gòn Ủa bạn gái học năm thứ ba hả? dạ em đang học năm cuối anh Quyền năm cuối là học về gì em em học về ờ, công tác xã hội anh mà học năm cuối thì là 22 tuổi thôi chứ sao em tới 27 dạ, tuổi tại vì ờ, lúc trước em có học bên du lịch xong em đi làm rồi bạn gái điểm mạnh điểm yếu của em là gì chung là em có nhiều điểm mạnh lắm khoe đi em khoe thoải mái cho bạn trai biết thôi hồi mà em ờ, còn khoảng 17 18 tuổi điểm mạnh của em là về thể thao em rất là thích thể thao em chơi được tất cả các môn rồi à, bây giờ thì em à, bắt đầu lớn lớn hơn bắt đầu à, muốn có ờ, ai đó đi cùng mình nên em bắt đầu tập nấu ăn và nay thì em cũng nấu được nhiều món rồi nhưng mà đa số là những món em thích anh có thích ăn gà không có em rồi anh cũng không có kỹ năng lắm nhưng mà anh thích những người mà kiểu như biết nấu ăn hoặc là tập nấu <laughs> ăn không tốt về công việc thì em là một người rất là trách nhiệm nếu mà em đã nhận cái việc đó rồi thì em nhất định em sẽ làm cho xong ưu điểm đó là còn khuyết điểm dạ khuyết điểm của em chắc nhiều hơn ưu điểm khuyết điểm của em thì à, hay tò mò họ để hỏi trước anh trai bên kia anh có ghét tò mò không chứ em là nếu mà quen nhau thì em hay nghía điện thoại của anh lắm mà đặc biệt là em nhớ à, bác cực kỳ giỏi luôn á bác gù hay là những cái ờ, mật khẩu điện thoại chắc là anh tự khai có lục bóp không dạ không em không thích lục bóp chị bóp thì em sẽ khuyến khích về à, đuôi bóp dạ còn à, cái à, khuyết điểm nữa là em thấy là em có tính suy nghĩ ví dụ em chỉ thấy anh lạ lạ em là vẽ ra một câu chuyện dạ đúng rồi chà em phải chuyển qua làm biên kịch em để viết kịch bản phim á dạ hồi đó em cũng có ước mơ đó vậy luôn á hả rồi bạn trai mình trải qua mấy mối tình rồi em khoảng ba mối tình gần nhất là chia tay khoảng gần một năm ừ. trước tết quen mấy năm mà chia tay dạ quen được năm rưỡi à. lý do tại sao chia tay bạn hầu như là tất cả đều là lỗi của em em thì lập trường em không vững lắm em hay bị tác động ở bên ngoài đó ừ. cái tính vậy <laughs> không tốt của anh thì đó em, anh biết không anh tốt mà, anh mà anh mà về với em là không được rồi thì ta khai ra ta thật thà khai ra từ từ rút kinh nghiệm có thể là bồi dưỡng thêm thì cái đó nó bớt hơn đúng không <laughs> dạ thật ra bây giờ khi em đã ngồi đây thì em biết là những cái đó là nó không tốt rồi đúng rồi dạ. mình dạ. muốn tìm à, một cái tình yêu thế nào đây bạn gái em không cần gì nhiều hết á chỉ cần người đó thương em là được mình phải có cái chuẩn ờ, cái mẫu người lý tưởng của mình là như thế nào chứ cao hơn em một xíu là được chứ anh dạ em một m năm mươi tám anh bạn trai mét mấy dạ em mét sáu sáu rồi tốt rồi rồi bây giờ chiều cao là ok đó em còn yêu cầu gì nữa không dạ đen hơn em em không không có thích điều gì ở người bạn trai nhưng mà em không thích con trai mà ăn mặc lè loẹt lúc nào cũng chỉnh chu hơn ờ, con gái khi mà đi ra đường là em bắt đầu em suy nghĩ ra những chuyện mà... thôi được rồi được rồi em đừng suy nghĩ nữa bên đây khó lắm rồi nè em đừng suy nghĩ nữa anh thấy nãy giờ cũ nói tôi nói quá dạ, nhiều chào em dễ thương mà sao khó vậy không thích cái này không thích cái kia không thích cái nọ hết trơn luôn mấy mối tình rồi dạ em có một mối tình lý do sao chia tay chắc tại em nói nhiều quá đó nói đi rồi cái chuyện mà theo dõi điện thoại rồi này kia đó bởi vậy em mới ế anh quen nhau mấy năm mà chia tay dạ khoảng 3 à, năm mấy 3 năm mấy luôn em không thích người đàn ông cái gì dạ thì em không thích người đàn ông mà gia trưởng mà anh đó không có rồi ừ, vậy thôi đó hả dạ nói chung là nếu mà người ta không gia trưởng thì từ từ những cái mà mình thích á mình sẽ nói cho người ta hiểu ừ, nhưng mà em nghĩ ờ, em nói riết là người ta cũng chịu à <laughs> với khả năng nói của em là nói hồi là ai cũng chịu hết trơn á bạn trai cũng... mẫu người lý tưởng ờ, của em muốn tìm là người như thế nào em quan tâm nhiều về việc ờ, công nhung còn hẳn có nghĩa là về giao tiếp ngoại hình ngoại hình vậy. Dạ, tại vì tính của em em không quan trọng quá nhiều về ngoại hình ừ. nhưng em cần cái em chào chị các từ à không quan trọng bề ngoài hả thì nhìn được á chị đừng có ví dụ như lẽ lùn hô xuống này, này kia quá đó bây giờ em em đoán thử coi bạn gái bên này là như thế nào theo như em nãy giờ em nghe đó ngoại hình xinh xắn em nghĩ là không có mập lắm đâu à. nói nhiều thì chắc là không ra hết năng lượng à, ra hết năng lượng rồi bây giờ nếu mà được thì chừng nào tiến tới hôn nhân được nè nhà em hối lắm mà nhưng mà ít ra cũng phải quen khoảng 6 tháng mà mình đã chuẩn bị gì chưa mà hối em ờ, nhiều cái định hướng thôi chứ thật ra trong tay cũng chưa có gì nhiều <laughs> nhiều định hướng là ví dụ gì đâu em nói em thử muốn mà. là sau này về ví dụ như uh, vợ đó mở một cái cơ sở nhỏ làm chứ không phải chạy ngược chạy xuôi làm ngoài nữa còn em sẽ người làm ngoài mình uh, dự định là mình sẽ uh, ở chung với cha ba mẹ luôn hay là mình ở riêng không vậy ở riêng thì em sẽ lập nghiệp sài gòn hoặc là bình dương thôi còn nhà em ở bình phước xong hôm nay anh chuyển qua củ chi ở không anh anh có một cái dự án ở ngay chỗ gần nhà em ừ. cầu vượt củ dạ. chi bây giờ một câu cuối cùng là em có cái gì em không thích ở người phụ nữ à, lịch sự có kém thông minh đó có nghĩa là người ta nói giỡn thôi mà mình cứ suy ra nó quá nhiều thứ ừ. em thấy cô kia có này lanh nói rồi hả à, vậy thôi hỏi được rồi lanh quá thì nó ngược lại cái ý kém thông minh nhưng mà cái vụ mà suy nghĩ nhiều thứ là cũng giống nhau đó nha <laughs> thôi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi rồi mình quyết định nè hôm nay em đi với ai dạ em đi với ờ, mẹ em có mẹ phải không với bạn em dạ chào cô dạ chào tường cô cô có ý kiến gì với cặp đôi này không cô thấy uh, bạn trai này cũng được nói dạ. chuyện cũng vui vẻ tính tình cũng hòa đồng cô thì chịu rồi đó nhưng mà do nay hai đứa dạ, bình thường ở nhà bé cũng nói nhiều vậy hả cô nó nói nhiều lắm nó nói nhiều từ hồi lúc bé mẹ với con khác xa nhau quá ha cảm ơn cô chấp nhận rồi tốt bạn trai đi với ai À, em đi với chị gái ruột với những anh em đồng nghiệp trong công ty. Rồi, chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường và chào em. Dạ, dạ, nói chung là chị thấy em thì cũng dễ thương nói chung nhanh nhẹn mà quân là bên uh, kinh doanh bất động sản mà quân rất hiền hai đứa nếu mà tạo cơ hội cho nhau thì cũng mong em là nhẹ nhàng với quân một chút dạ chị yên tâm em rất nhẹ nhàng tính quân mà kiểu ờ, nếu em nổi nóng quá là bắt đầu quân sợ không dạ. không có biết gì chị biết khóc thôi á à, nên nói rồi đâu không anh không nên nói rồi đâu cảm ơn chị trời ơi chị thương em trai quá ha em nói quá nói người ta như người ta sợ luôn kìa cô đã bán đất thì cũng nhanh lắm đó kéo màn rồi mời hai bạn dạ em chào anh anh có một phần quà dạ rồi em cảm ơn Chúc anh, anh nguyên dĩa đi lát anh tự dạ. anh làm gì anh làm em gửi anh nè à, cái này là bánh tráng em tự làm hết á chắc là anh sẽ qua nhà em anh này thường xuyên dạ cái gì thì ờ, nhà em không có nhiều chứ ờ, riêng bánh tráng em có thể nuôi anh tới trọn đời anh không thích những người quá trầm còn chắc có thể là anh sẽ trầm hơn em tại vì có thể lớn tuổi hơn anh sẽ nói ít hơn nhưng anh suy nghĩ được khá nhiều em đang cần một người à, trầm hơn em để kéo lúc mà em tăng động quá phải kéo em xuống em ít nói chuyện với người lạ lắm khi mà người lạ mà nó tiếp xúc với em á thì sẽ rất là khó và khi mà quen em rồi á người nào cũng vậy hết gặp em lần đầu rất là thích em gặp lần hai bớt thích lại gặp lần ba là chạy luôn tại vì em nói quá nhiều anh anh nghĩ là em nói cũng chuẩn không không có gì là sai lỗi gì hết đừng có nói bậy bạ lung tung quá được ví dụ nói xấu cái này kia để nó thích còn nói chuyện tương tác xã hội có gì đâu à, anh có thích uh, hay bị cằn nhằn không thật ra thì anh không thích bị cằn nhằn lắm nhưng mà cái nào anh sai thì em nói anh nghe anh chỉ có anh không hút thuốc nè có dạ. tật là không phải tật nhưng mà thật ra là nghề của mình phải nhậu chút xíu ờ đúng rồi còn hình chấm không có tật gì nhiều đâu dạ. khi nào thì em xác định sẽ lập gia đình một năm nữa em ra trường rồi công việc ổn định thì à, nếu cưới thì được thật ra là anh muốn cưới sau đó khoảng vài năm mới sinh con khi con nhìn cô đó con <laughs> rất là quý tại vì à, người ta nói là gọi là người mẹ thế nào thì con cũng phải ít nếu phải được 80% em hỏi anh thật nhiều à xem dạ. anh có lỗi gì hoặc là có cái gì em không dạ thích dạ không nếu mà nãy giờ nghe anh nói thì không có phạm nhưng mà dạ. những cái ờ, lỗi của em ghét còn những cái kia thì về rồi mình tự mình tìm hiểu sao em nói là ờ, ở được ban đầu của người khác về em đó nó giảm dần giảm dần dạ. thì thì em ví dụ như tính của em có phải quá khó hay là chịu với vấn đề là nói nhiều thế dạ em nghĩ em chỉ ờ, nói nhiều thôi bây giờ nãy giờ hai quả cũng nói chuyện rồi à, chúng ta xem lại xem à, mình à, cảm nhận về nhau thế nào rồi. anh lên lại gần em xíu tại anh đây em không thấy đúng rồi đi lại gần đi em em rồi em có thể hát một bài nào đó thật là ý nghĩa tặng cô gái hai người nắm tay nhau luôn nào cứ nắm tay nhau chúng ta tạo điều kiện cho bạn à, cảm xúc với nhau nha để em hát uh, đúng đoạn, rồi đoạn chút xíu thôi rồi nắm tay cô ấy hát đi em ta quen nhau đã bao lâu rồi hơi đêm đêm có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng nghe được tiếp không dạ không em hát dở lắm <laughs> hai người nói nhìn nhau nói đi các bạn cảm nhận gì về nhau à, nhìn bạn à, mới đầu em cảm giác giống tiểu thư sau đó bạn nói chuyện là về vấn đề lập gia đình về học nấu ăn rồi khoe về mẹ thì em thấy là bạn cũng có trách nhiệm với gia đình thứ hai là em cũng thích những người phụ nữ mà nhắc nhiều về gia đình nói yeah. Dạ. quấy nói với cổ nói yeah. với dạ. <laughs> thôi em nhận xét em thì em thấy anh cũng vui nói chung là cũng ờ, khoảng ờ, bảy mươi phần trăm còn ờ, nhiều hơn thì chắc phải để em tìm hiểu còn em muốn nói với anh là khi mà em cần nhằn nhiều thì à, anh hãy biết là anh có cái vị trí rất là quan trọng trong em đừng có bực bội có gì sợ em cằn nhằn sai thôi còn dạ. thường thường thì khi mà em hỏi cái gì đó anh hầu như anh đều trả lời thẳng thắn lại còn dạ. nếu em tiếp tục cằn nhằn thì anh cũng hơi dạ thí dụ ờ, em muốn nói là khi mà em nhắn tin hay gì á dù anh đang bận đúng không, anh chỉ cần hai giây thôi nhắn là anh đang bận anh nhắn tin lại sao, à. là em sẽ không làm phiền anh nữa còn anh cứ im im im im là bắt đầu những tin nhắn sau là em sẽ suy diễn ra đó anh sợ sợ vậy đó có nghĩa là nhiều khi đang bận thiệt nhắn tin ờ, anh đang bận nhưng mà vì sao thế vì sao thế thì anh không không không em không hỏi bây giờ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau mỗi người nói một câu một thôi câu tức là kết thúc nha. cuộc trò chuyện anh đứng trên sóng truyền hình anh không muốn nói dối cái gì hết em muốn cái người trong người anh có cái gì anh khai ra hết như vậy à, hồi nãy giờ anh cũng nói nói rồi anh rất là ấn tượng về em với lại cô đây luôn với lại khoảng cách địa lý thì cũng rất là có lợi dạ. anh hy vọng là không thể là mười mấy phút này mà mình yêu nhau hay này kia được nhưng mà dạ. có thể là cứ cứ, cứ à, trao đổi thêm à, ít ra nếu không phải là à, tình yêu thì cũng thể là bạn bè hoặc anh em trai gì đó anh rất muốn anh không anh cảm thấy tiếc nếu mà chúng ta bỗng lỡ cái duyên này em thì à, nói chung là em không có um, thích cái người mà hứa hẹn nhiều yêu á nó không phải là hứa hẹn mà nó chỉ là những cái ngày bình yên sống bên nhau thôi mình ở cùng nhau bình yên nó đi qua vậy thôi chứ đừng có hứa quá hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều thì cũng không tốt em cũng không có hứa cần ngồi xuống đi <laughs> mọi người có một câu à hết giờ đặt tay vào à. nút bấm đi hai bạn suy nghĩ thật kỹ nha bấm nút để tìm người yêu chứ ở đây không phải bấm nút để làm bạn hay làm em nuôi em họ em gái gì ở đây hết nha còn khi mình suy nghĩ xác định mình bấm nút là mình phải quyết định tìm hiểu để tiến tới hôn nhân suy nghĩ suy nghĩ kỹ. thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha này một hai ba hết thời gian mà em À, lời nói của anh Linh với chị Tường làm em chợt nhận ra là cũng chưa có cảm xúc nhiều về ví dụ như chị như chị nói là nhất định phải trao duyên để yêu thương thì em sợ mất cơ hội của bạn chính xác ừ, anh hy vọng em hiểu anh nói dạ gì. không có gì tại nếu mà mình không có một cái gì đó thật sự ờ, cảm thấy rung động về nhau á mà mình bấm thì nó cũng người khác dù mặc dù là người khác không biết nhưng mà mình cũng cảm thấy dối lòng chính xác là như vậy bởi vì các bạn không bấm cũng không sao cả nếu tao bấm là tao tao ta, cái duyên mà mình không có yêu thương mình không rung động mình bấm là mình hại người ta chứ không phải bấm như vậy tốt như người ta đâu và em đã làm đúng trái tim của em cảm ơn em vì điều đó Hy vọng rằng các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình để tặng hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Ajax Hàn Quốc